chào tất cả anh em thì video ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ hột tài xỉu Đấy. hột tài xỉu thì như anh em cũng đã biết rồi anh em đi lắc tài xỉu thì những cái bộ hột tài xỉu của anh em mà để cho anh em đi lắc tài xỉu được thì đó chính là cái bộ hột tài xỉu thứ nhất là nó phải đi đều thứ hai là anh em phải lắc cái bộ hột đấy nó đi theo ý muốn của anh em được thì anh em mới chơi được đó, đó chính là cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái thì ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu bên tôi bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang anh em nhé thì ờ, không tang là như nào đây không tang thì tôi cũng vừa nói tôi vừa test luôn cho anh em không tang là có nghĩa khi anh em đi sân chơi thì anh em thử nam châm này này Đấy, nam châm đảm bảo với anh em luôn không tang đó đấy là nam châm nước muối đây chính là nước muối đó, hột nổi đúng không anh em hột đẹp đó, mặt nào cũng nổi hết nhé đó Đấy. đó thử nước muối đã xong thì cái bộ hột à, tài xỉu này nó có tên là bộ hột tài xỉu 2020 Đấy. anh em nào đã sử dụng qua rồi thì anh em biết được cái hiệu quả nó nó giúp cho anh em 70 đến 80 phần trăm anh em lắc cái bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đó rồi ờ. sợi đèn cho anh em rất là trong đó hột cực kỳ đẹp đây chính là cái à, hột tài xỉu mới nhất bên cơ sở tôi mà tôi muốn chia sẻ cho anh em những anh em nào làm tay cái thì anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc tài xỉu bất cứ ở cái đấu trường nào nhá thì anh em đi chơi anh em đều giành chiến thắng hết thì uh, chiến thắng hay không thì là do cái phần trăm hên xui của anh em nữa Đấy, chứ không phải là riêng về cái bộ hột hay là riêng về cái cái cái kỹ năng lắc của anh em đây thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em thứ nhất cái bộ hột tài xỉu này thì thứ nhất là nó không tang rồi thứ hai anh em có thể là lắc theo ý muốn lắc theo ý muốn là như nào anh em có thể lên tài xuống xỉu nó theo ý muốn của anh em ví dụ chén này tôi muốn xuống xỉu thì à, rất là đơn giản tôi chỉ cần lắc nhẹ nhàng như này thôi nó sẽ xuống xỉu cho anh em đó rất là đơn giản thì à, cái cách lắc của cái bộ hột này thì khi nào anh em nào đến cơ sở anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em nhé tôi không tiện nói trên Zalo à, không tiện nói hay trên video đấy, thì anh em có gì anh em thông cảm cho tôi đấy thì à, đấy như vừa rồi đấy tôi thích xuống xỉu thì nó có xỉu tôi thích giữ xỉu thích giữ xỉu giữ xỉu rất là đơn giản như vậy giữ xỉu tiếp tục giữ xỉu cho anh em đó tiếp tục vẫn là xỉu đó tiếp tục chén nữa cho anh em chén nữa xỉu bảy tám mươi phần trăm nó là xỉu đó đúng anh em không thích xuống xỉu nữa giờ lên liên tài sáu sáu năm này tiếp tục tài anh em năm năm bốn này đó cháy nữa tài này. tiếp tục vẫn là tài này đấy rất là hiệu quả đúng không anh em xuống xỉu này đó đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 mà bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em nào làm tay cái thì anh em đi chơi nó mang lại hiệu quả cao cho anh em đi chơi tài xỉu nhá đấy, thì video này đấy, tôi uh, làm đến đây là hết anh em nào muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu hay là những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi làm tay cái anh em có thể sở hữu anh em đi đắt ở bất kỳ những cái đấu trường nào C1 hay đấu, đấu trường lớn thì anh em uh, sử dụng cái bộ hột này anh em lắc thì anh em có tỷ lệ chiến thắng lên tới 80 phần trăm cho anh em đấy thì uh, cái cách lắc thì anh em đến sức cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau video này tôi làm đến hết trả lời biệt tất cả anh em